sông tôi ngồi nghe sấm chớp đình đàn bao những nhối trong ta hai giờ đêm còn chưa ngủ em còn mong gì muốn nói rồi cũng sẽ qua buồn chốn mãi trong lòng hai mươi năm ở thế giới xưa kia đã thành sao ánh mắt buồn sâu? à, ánh mắt xưa kia đã từng thương cũng chia sẽ qua bao những nhói trong ta hai giờ đêm còn chưa ngủ em còn mong gì muốn nói rồi cũng sẽ qua buồn chốn mãi trong lòng hai mươi